Đồng đình thọ khu ba thải, Đồng đình tôn quan điều thất thất Anh đình Đêm rồng sớm phúc mai Chú bà đêm nhất vui vẻ Đêm rồng Trên ngàn sông văn văn Chú đường trên ngàn Đông cương tuần quan Nước xa đỉnh no phân nhị hồng tô điểm là sao ý à, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, công chúa thiên thai sơn tinh cầm thu hồ lan vì châu quyền châu cai tam thập lục hương dầm từng lượng xây nước năm việt bốn phương mấy thái hòa sóng năm giờ xây tỏ gần xa xây non nước nhà nhà thêm tươi được tiên xoay tỏ xa gần xoay từ lùng đạo chấm lẫn mọi loài xoay trong lùng đạo mày lại chấm lối la bung anh Bút pha la bung anh Tay lưng trời Sưởi mây trôi Hoa hoa thơm chiêu đừng trong chỉ điểm đẹp làm sao ngày hòa bình năm mới chim mến mấy rộp rượi nay là mùa xuân đã tới dốc cao dốc cao mấy sườn đồi ngàn con suối uốn quanh đường quanh mấy sườn đồi giao chơi khắp nơi chim anh muốn sao mừng hát khúc các mùa xuân xin ngàn binh lính rào chỉ mì cầu ca xin ngàn binh lính từ mặt xanh về đâu sumur panza Nguyệt đế đa tháng ngày mang cho tin tương mưa dày cũng lục cho nó về đến đây càng nhiều Bắn cho thanh đường dài như sáng yêu fire.

nghi người nhân nhân gian quyền sống bà khai bảo là hà sang nghi hà Hãy cầm hà thu hồ nam về châu tùy tam con ngàn sông chín tầng nghe suối một đầu tiêu dao dòng chơi ngàn quý ngàn đào ý à thành ra hồi thoại phủ nghiêm nay đi tam sầu hùng thoại nghiêm nay hành phong hành vũ ngự dày gió không xa ai châu đệ tứ tùy đùng chưa dung công chúa hồi chỗ năm quê người đến suối lân lân lân đi qua sông hóa ra hồi chỗ lục cung nương sắc phong thiên lưng cung nương vốn dòng lành đồng đồng sinh nghi trên con nơ bên kia bàn thi lặng sơn bên này đến sâu lùng lùng ngờ khói hương nạt nào ngu nhịp thở sâm mi hoa đua sắc ngạt ngào mùi hương sớm chiều sương mơ phủ mây buông vườn kêu chim hót hổ vân trăng khuya chín tư là lối đi về

xây tỏ vì xa đần bay sườn rồi chim em vân mắt vang khúc nhạc đàn thơm hoa khúc nhạc đàn thơm vài đêm vui đi hai thương chứ chăm bò đường an lành bông hoa nở to sao suy mừng vui cất cất tiếng ta mừng vui đi lục cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thay đều như con nhà out in về đến đây biết bao thành đường chờ mong man nghe biết bao thành đường chờ mong ban bông hoa trắng xuống lưng mi phát hoa trong mọi xong mọi người một bông hoa là một niềm tin suốt vật Phật tự khác tường Trong đền vàng khói nhang nghìn nào Ngoài chân rồng hồ bao dài là Oh, yeah. rồi đi vừng linh điên yêu lối hồi yên sâu lục vào giật nghe chén kim bồi lúc chục xì rơi chèn trên bề vàng yêu ngọc hoàng phần vân ý nỗi nỗi chuyện nỉ chỉ chiêu ban nên số mắc bóng đỏ hòa cao thực ra hồi mắt nàng sương văn lư chú đại tướng mắt nàng thích ra hồi chú kiểu về rơi nguyên sinh giữa chú kiểu về rồi anh linh xuất hiện xuống rồi nước Việt Nam ghi chép sử xanh Châu mươi đông mỏ màu xanh ra bắc lì bao phai đi bắc lì bao phai đi chim mái phải qua ngôi đền xuống ngơ nga bắc ngơ lên đi phẳng đền đi thôi sâu ngừng chim non. hoa anh mình ngừ bay la bầy chim ngung bách thu tùy tông con chim oanh diêu dít ngờ bên anh đẹp tự nhiên một màu gió mát chẳng thành ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. ngày dân mâu rau mỹ rừng mù đầu măng tươi cơm làm rau sáng xăng củ ai soi soi na việt soi thì nhọc thế đã tháng ngày ban cho tiền tôn đủ dày cùng lúc cho lắm thì đến đây càng xanh cam tuyết phun xê gừng cây mít măng có cây chuông vài tiêu bằng bằng bàn vượt xuyên treo leo à, à, à, lục xuân lâm mai mưa dù ba lục sơn lâm mai bán dù bé hàng cụt hàng sát hàng chua hàng canh từ ta nụ tầng xuân lang nao an chờ ai thoáng thoáng thêm là đóa hoa thuyền tù bập bềnh lưới cá tỏ tiểu phu đôn cả đồn cây